Hello, hello, xin chào anh chị em. Hôm nay lại tiếp tục gặp anh chị em trong cái buổi tối ngày hôm nay à, với chủ đề đó là thị trường vẫn còn tiếp tục lên. Có lẽ anh chị em rất là mong muốn rằng là thị trường sẽ tiếp tục đi lên, đi lên đến đâu ạ? À? Và với việc mà chúng ta biết rằng là thị trường tiếp tục đi lên để chúng ta có thể tham gia vào trong quá trình đầu tư như thế nào? À, xin chào tất anh chị và các bạn đã có mặt trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Đầu tiên thì à, xin chúc tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi những kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua. À, Dũng tin chắc rằng là phần lớn chúng ta đang có mức lợi nhuận 30, 50 và một vài trăm phần trăm trong giai đoạn này. À, tại sao chúng ta lại có mức lợi nhuận cao như vậy à, bí quyết đầu tư ở đây chỉ có một điều duy nhất đó là chúng ta chỉ đầu tư theo xu hướng ạ chỉ đầu tư theo xu hướng thì chúng ta mới có thể gì ạ chiến thắng được thị trường còn nếu chúng ta đầu tư ngược xu hướng của chúng ta gì ạ làm những cái gì theo gì ạ cái xu hướng mà chúng ta gọi là xu hướng ngược chiều à, nếu anh chị em bơi uh, lược ngược con uh, sóng thì sao đặc biệt là nếu chúng ta lên một uh, lên đường núi chúng ta bơi nhỉ theo cái ngược lũ chúng ta có thể bơi được hay không ạ à, nhưng thực tế thì có rất nhiều anh chị em bơi ngược lũ ạ có lẽ là rất nhiều anh chị em đã kiếm được mức lợi nhuận rất là cao đúng không SBS phần trăm. bao nhiêu anh chị em đã nghe Dũng và mua được cái cổ phiếu SBS lãi được 60% có để comment ạ à. comment số 10 đi ạ cho nó ấy ạ cho nó oách ạ à. anh chị em đã mua nghe Dũng nhá nghe cái hệ thống và nghe phương pháp thì mua còn nghe người khác thì đừng thì chúng ta comment nếu nghe người khác thì anh chị em comment số ạ số 5 còn nếu nghe Dũng thì comment số 10 đơn giản thôi ạ à, có một bạn học viên mới mới bạn ấy rất là là trẻ luôn ạ à, trẻ gần như là năm nay lớp 12 nếu có thì comment nhé lớp 12 năm nay là mẹ cho tiền mẹ cho tiền để đầu tư như 800 triệu vậy ạ đúng không mẹ cho tiền ạ à. bạn mới có thể đang theo dõi ở đây thì có thể chia sẻ à. bạn ghi 50 ạ nếu có đang có mặt ở đây thì bạn ghi 50 ạ thì cái việc đầu tiên đó, trong quá trình đầu tư thì ờ, Dũng muốn nói anh chị em là chỉ cần gì ạ à? chỉ cần chúng ta gì ạ à? chưa biết thì chúng ta nghe và làm theo ạ à. nhưng một số anh chị em chỉ nghe nghe mua nhưng không hiểu về nguyên lý nên gì ạ à? làm thì lúc gì ạ à? lúc mà bán thì không bán nhưng mua thì mua xong cuối cùng là bán không bán thì nó bị thua lỗ rất nặng nên dẫn đến là có những cái cái lời nói nó không vui đúng không nên ở đây chúng ta thấy là tất cả mọi thứ nếu chúng ta không biết không biết thì nghe nghe một cách tuyệt đối đúng không nghe một cách tuyệt đối còn nếu mà chúng ta biết thì chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chúng ta phải làm như vậy thì khi mà chúng ta biết thì chúng ta có một cái lợi thế là gì anh chị em biết không ạ nếu anh chị em biết rồi cái lợi thế lớn nhất là là gì ạ đúng không chúng ta không thể là cho cái con chim sẻ nó bay cùng con đại bàng được đúng không chim sẻ làm sao bay cùng đại bàng được nên anh chị em ở muốn là gì ạ à? chúng ta muốn lại đại bàng thì chúng ta phải học giống như đại bàng còn nếu chúng ta ở là chim sẻ mà chúng ta muốn lại đại bàng thì rất là nguy à, có một bạn bạn à, muốn đầu tư bạn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận thế thì trong quá trình bạn tham gia một cái hệ thống phương pháp đầu tư của Dũng thì bạn bảo là bạn muốn là chỉ học uh, mới khóa là xu hướng dòng tiền của Dũng đấy cái đầu tiên Dũng phỏng vấn thì Dũng bảo là bạn đầu tư bao nhiêu tiền thì bạn bảo bạn đầu tư rất là lớn Dũng không muốn nói là số tiền lớn bao nhiêu nhưng tôi tóm lại là vài tỷ bốn năm tỷ gì đó nhưng khi mà hỏi thì bạn bảo bạn muốn gì ạ muốn thì chỉ học mấy khóa à, xuống dòng tiền vậy nếu chúng ta giải ngân một số tiền khoảng 5 tỷ mà chúng ta lại muốn gì ạ chỉ học cái gì ạ giống như chim sẻ là đầu tư lướt sóng đầu tư sell gì ạ một số tiền rất là nhỏ thì anh chị em nghĩ sao ạ nghĩ sao thực tế thì chúng ta thấy là cái việc mà gì ạ à? để đầu tư một số tiền lớn mà lại không có kiến thức lại không có trải nghiệm lại không có kinh nghiệm lại chẳng có cái điều gì cả mà chúng ta lại mong muốn có gì ạ à? giống như là một đại bàng không có chuyện đó đâu ạ à. nên ở đây rõ ràng là nhiêu tầm nhiêu mã tầm mã đúng không thì ở đây chúng ta anh chị em biết rằng là nếu chúng ta muốn gì ạ à, có lợi nhuận cao đúng không ở mức mức cao giữ được lợi nhuận thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải gì ạ à, cần phải có một cái có một cái tâm lý vững chắc đầu tiên chúng ta nói về tâm lý vững chắc phải có một cái, cái tâm lý hay chúng ta có năng lượng ở mức độ cao đúng không phải có một năng lượng ở mức độ cao sau khi chúng ta có năng lượng mức độ cao rồi thì chúng ta cần phải có những cái quy trình đúng không có phải nắm được các nguyên lý những quy trình để cổ phiếu chạy à, phần lớn tất cả những cổ phiếu tôi không nói là tất cả có thể trong 10 cổ phiếu thì trong giai đoạn vừa qua có lẽ có khoảng độ một hai cổ phiếu đó nào đó nó không đạt được như kỳ vọng có lẽ là 10 cổ phiếu chắc là có 9 cổ phiếu là không đạt kỳ vọng nữa còn phần lớn là đều đạt kỳ vọng hết vậy tại sao lại như vậy và phần lớn các cổ phiếu đó đều là những cổ phiếu giúp gọi là siêu cổ phiếu từ những cổ phiếu bé nhất và những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở vừa qua đó là SBS đến những cổ phiếu mà chúng ta thấy là đã chạy và tăng tốc rất nhiều đó là gì ạ HBC à Hòa Phát đúng không Ờ, vượng Dũng không muốn nói thì chúng ta cần phải học hay không học ở đây anh chị em nếu mà không có điều kiện học hay tham gia thì anh chị em một là gì ạ hôm trước Dũng đã nói rồi hãy đọc tất cả khoảng 20 cuốn sách nhé 20 cuốn sách về William O'Neill về Mac Mini về về gì ạ à? Lee Moore Quick Off Fisher đây là những cuốn sách mà đầu tư tăng trưởng rất là tuyệt vời à, và có một cuốn sách nữa anh chị em có thể đọc đó là tốt đến đi đại khi mà chúng ta đọc chúng ta có một cái gì ạ có kiến thức đủ đủ và chúng ta sẽ có thể kiếm được lợi nhuận cao những cái bí quyết lớn nhất ở đây đó là đầu tư theo xu hướng đầu tư theo xu hướng nếu chúng ta không đầu tư theo xu hướng thì chúng ta sẽ gì ạ không có điều gì hết các bạn nếu biết là ai đã nhớ một câu chuyện đó là gì ạ khi mà Dũng nói về cổ phiếu đó là cổ phiếu Techcombank tại thời điểm Dũng nói thì phần lớn thông tin đưa ra rất là xấu ai đã nghe cái thời điểm mà khi mà Dũng nói là cổ phiếu Techcombank mua vào khi thị trường xấu thì có thể comment nó tăng khi thị trường tăng á, tức là ở đây chúng ta nhớ là này khi mà thị trường lao dốc giảm nếu Techcombank tăng thì anh chị em mua vào anh chị em còn nhớ điều đó không ạ Techcombank tăng thì mua vào có ai nhớ thì comment số 1 ạ à? comment số 1 ạ à? vậy tại sao nếu anh chị em không biết thì chúng ta thấy là trong thị trường chung giảm thì đã thoát ra hết đúng không phải sợ hãi đúng không ở đây à, có bạn Tuấn Cao à, bạn à, thấy là nào bạn khen Dũng đẹp trai Dũng cảm ơn bạn Tuấn Cao rất nhiều nhưng bạn là một trong những người mà Dũng biết rằng là có tỷ lệ lợi nhuận rất là cao Đấy, tỷ lệ lợi nhất là cao trong cái gì ạ trong cái đầu tư của mình đúng không một vài bạn khác nữa thì Dũng muốn nói đơn giản thế này nếu chúng ta muốn thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên lý các quy trình trong từng giai đoạn anh chị em muốn biết ở giai đoạn này chúng ta làm gì không liệu thị trường còn tiếp tục cho chúng ta một xu hướng nữa hay không đúng không tiếp tục cho chúng ta một cái một cái đợt tăng trưởng nữa hay không thì bây giờ chúng ta sẽ có thể phân tích đôi chút đúng không về cái giai đoạn này để chúng ta có một góc nhìn tổng quan hơn về thị trường đúng không chúng ta có một góc nhìn tốt hơn về thị trường thay vì chúng ta là tiếp tục gặp những cái lỗi à, hôm nay có một số bạn có hỏi Dũng rằng là ở trong giai đoạn này thì liệu có nên bán hết cổ phiếu để thoát ra hay không thì về cơ bản là không về cơ bản là không cái câu hỏi này là bây giờ làm thế nào để chúng ta bây xử lý trong giai đoạn này như thế nào thế thì bây giờ chúng ta này tí nữa Dũng sẽ phân tích một loạt các cổ phiếu nên tất cả chương trình này hôm nay nó với một chủ đề giao lưu đấy ạ chủ đề nhìn về tổng quan thôi về cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái buổi hôm nay thì nếu anh chị em nào muốn gọi là phím hàng hay nói cổ phiếu thì có lẽ là sẽ là không nhiều đâu ạ sẽ là không nhiều đâu ạ nên nếu chúng ta thấy là không hợp thì chúng ta có thể là ao khỏi kênh tránh tình trạng là chúng ta đợi mãi mà không có cổ phiếu chúng ta lại thấy là nối à, tiếc tuy nhiên thì à, về cơ bản chúng sẽ phân tích một số các cổ phiếu mà nếu anh chị em nắm giữ thì anh chị em sẽ có thể thấy rằng cái việc mà chúng ta có nên nắm giữ hay không đầu tiên chúng ta thấy là các nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta đã thấy rằng là nếu anh chị em thấy những cái cổ phiếu nào nó chạy nước rút á tức là chạy nước rút tăng tốc tăng á ở gần đỉnh á, thì anh chị em có thể tùy thuộc à, nếu cổ phiếu tiếp tục chạy nước rút ở mức cao thì có thể bán trước cổ tức bởi sau khi chia cổ tức thì thường cổ phiếu vẫn tăng anh chị em nhá sau khi chia cổ tức thì thường cổ phiếu chúng ta vẫn cứ tăng nhưng quan trọng là cái số lượng cổ tức khi nó về á, thì nó còn lãi hay không nhớ nhỉ sau khi chúng ta chia thì có thể chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ gì ạ vẫn tăng cái cổ tức vẫn tăng thì với quan trọng là sau khi sau khi cổ tức về á, thì có thể cổ phiếu đã đạt đỉnh và cái lượng cổ tức đó có thể bị thua lỗ vậy để đảm bảo cái việc gì ạ để đảm bảo giữ được cái mức lợi nhuận cao mà chúng ta ăn cả cổ tức bằng cổ phiếu lẫn bằng tiền thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải một là chúng ta cần phải tính toán là sau khi chia cổ tức thì cổ phiếu đó có thể tăng được bao nhiêu phiên có thể tăng được 10 à, tăng được bao nhiêu phần trăm có thể tăng 5 à, 10 phần trăm có thể tăng 20 phần trăm nhiều hơn đấy là cái đầu tiên anh chị em có thể hiểu về cái điều đó tại vì một số anh chị em hỏi Dũng rất nhiều về cổ tức nhưng cái quan trọng là chúng ta hỏi mang tính chất là chúng ta không nắm rõ được nguyên lý không nắm rõ được cái bản chất bên trong của nó nên anh chị em nhớ cho Dũng là chúng ta cần phải nắm rõ bên trong của nó nếu cổ tức mà chia chia với số chia tức là cái chia tỷ lệ cao á, khoảng độ bốn năm mươi phần trăm một là tỷ lệ rất là cao đấy ba bốn năm mươi phần trăm thì việc mà cổ phiếu đó đang ở giai đoạn chạy nước rút thì thực tế chúng ta ăn cổ tức là rủi ro còn nếu chúng ta gì ạ bằng tiền mặt thì bằng tiền mặt thì sao ạ bằng tiền mặt thì tuyệt vời đúng không ạ bằng tiền mặt thì tuyệt vời bởi vì chúng ta thấy rằng là đúng không bằng tiền mặt thì chúng ta thấy là cổ phiếu chỉ giảm một chút ạ giảm một chút ạ không bị ảnh hưởng nên chúng ta thấy là nếu nó chạy chu kỳ thì chúng ta vẫn không bị om cổ phiếu đó còn nếu với tỷ lệ mà cổ tức mà gì ạ à, bằng khoảng 10 đến 15 phần trăm thì theo anh chị em có nên giữ hay không ạ 10 đến 15 phần trăm hoặc 20 phần trăm thì có thể chúng ta vẫn giữ bởi vì sau đó nó có thể vẫn đang trong chu kỳ chạy nó có thể vẫn cứ chạy và chúng ta ngoài chúng ta kiếm lợi nhuận ăn chọn những cổ tức đó thì chúng ta vẫn có gì ạ coi như là chúng ta vẫn gì ạ có nhiều lúc thì chúng ta ăn chọn những cổ tức đó lấy tức là cái cổ tức đó chúng ta lãi đúng bằng cái số cổ tức đó thì cái cổ tức đó nếu sau này mà khi mà cổ phiếu có về thì chúng ta thì vẫn đấy là phần lãi của chúng ta đúng không đấy là phần lãi của chúng ta anh chị em tí nữa phần cuối Dũng sẽ dành à, khoảng độ 5 cổ phiếu để chúng ta phân tích cho chúng ta nên ở đây Dũng sẽ nói về góc nhìn về tư duy trước anh chị em thường là anh chị em là không thích về tư duy thì có thể rời khỏi Zoom để cho nó dễ nói chuyện đúng không thay vì chúng ta lại thấy rằng là à, bây giờ trong tất cả các group kín group hở thì anh chị em sẽ thấy là phần lớn họ phân tích cổ phiếu rất là nhiều đúng không ạ phần lớn chúng ta sẽ gì ạ nói về cổ phiếu nói về nhiều thứ khác nên ở đây Dũng sẽ cho chúng ta góc nhìn về cái giai đoạn này tại sao chúng ta gọi là nó còn tiếp tục lên và tại sao chúng ta lại lại tiếp tục bán nên chúng ta cần nghe chúng ta hiểu thì chúng ta mới gì ạ mới có cái giải pháp để để xử lý còn nếu chúng ta không gì ạ không nắm rõ được mà chúng ta chỉ muốn là có cái gì ạ có con cá rồi nó chém đấy ạ giống như bác bà con dân tộc chúng ta thì nhà nước cho vay vốn đúng không nhiều bà con dân tộc chúng ta nhà nhà nước cho vay vốn sau đó thì mang cái vốn đó lên gác bếp một thời gian mà thấy nó gì ạ chả làm được cả xong mang ra để mua thịt cá về chén đúng không anh chị em nào cũng giống giống họ không ạ tức là do tư duy thôi ạ nếu cho chúng ta lợi nhuận rất là cao thì vài lần thời gian nữa bắt đầu lòng tham của chúng ta bắt đầu tham lên bắt đầu nâng cấp lên lại lại làm sao ạ khi mà chúng ta nâng cấp lên thì chúng ta lại tiếp tục là mơ zin này lại tiếp tục nộp tiền vào nó chết lúc đấy mới đau khổ còn bây giờ lãi được đôi ba chục phần trăm một trăm phần trăm nó cũng đơn giản nhưng khi mà chúng ta mất ở nhịp sau mới là gì ạ cái mất sau này mới là đau ở đây chúng ta sẽ nói là thế thì ở đây chúng ta sẽ tí nữa phần cuối Dũng sẽ lấy ví dụ thực tế tại vì bây giờ này các bài học của Dũng anh chị em nhớ một số anh chị em đã chưa học thì có thể chưa biết các bài học của Dũng bao giờ Dũng sẽ nói về những lý thuyết đầu tiên sau đó thì cho chúng ta hướng dẫn một vài ví dụ thực tế chúng ta học đúng không tức là đầu tiên chúng ta phải nói về lý thuyết đó là chúng ta phải cần phải biết và hiểu sau đó chúng ta mới thực hành đúng không từ cái thực hành đó chúng ta mới gì ạ từ một cái cổ phiếu giả sử anh chị em hỏi FPT hay là Phát thì anh chị em có thể nhân rộng ra tất cả cổ phiếu khác cổ tức khác thì lúc đó nó đi ra vấn đề còn bây giờ chúng ta hỏi để hỏi cổ phiếu của FPT có chiêu cổ tức hay không có giữ hay không trong lúc sau chúng ta lại có cổ phiếu gì ạ một vài cổ phiếu ACB có nắm giữ có chia cổ phiếu tức hay không hay một vài cổ phiếu khác nữa thì câu hỏi đấy trả lời như vậy có lẽ là đến sang năm cũng không hết nên ở đây chúng ta thấy là từ một hoặc hai cổ phiếu là chúng ta có thể ra hết mọi câu chuyện ok thế là dũng sẽ nói thật nhanh ạ à. những cái cổ phiếu tăng tốc chạy nước rút bây giờ thế nào là cổ phiếu tăng tốc chạy nước rút muốn lấy một vài ví dụ để anh chị em có thể lấy rõ, rõ được thì cái việc mà chia cổ tức đặc biệt là chia cổ tức ở mức cao thì thường là khi mà cổ phiếu về có thể thua lỗ rất nặng nên anh chị em nhớ những điều này à, chẳng hạn như cái cổ phiếu dũng lấy một cái cổ phiếu nào đó xa xa đi ạ à đây lấy một cổ phiếu KSB đấy ạ nếu chúng ta lấy một cái cổ phiếu KSB chia cổ tức ở đây ạ anh chị em lấy cổ phiếu KSB chia cổ tức ạ chẳng hạn nếu chúng ta anh chị em có nghe theo dõi kỹ được không ạ KSB đấy anh chị em theo dõi được không ạ thế thì sao lại buồn nói KSB nếu anh chị em thấy rằng là KSB tăng tốc chạy nước rút như này tăng tốc chạy nước rút như này đúng không chúng ta thấy là nó sẽ có thể một hai phiên tạo những khoảng trống như này đây là giai đoạn cuối của một chu kỳ thì cái việc mà nếu chúng ta chia cổ tức trong đoạn này thì điều đầu tiên anh chị em sẽ thấy là sau khi chia cổ tức thì có thể cổ phiếu sẽ gì ạ những cái cổ phiếu chúng ta chia ở vùng này thì có thể sau khi mà à, chúng ta biết rằng là sau khi nó có thể vượt qua đỉnh chúng ta bán ở đây ạ à. nếu anh chị em bán ở đây thì chúng ta vẫn gần như được lãi toàn bộ cái phần cổ tức mà chúng ta đã chia thì trong trường hợp cổ phiếu nó có rơi thì chúng ta phần đấy là phần lợi nhuận còn trong trường hợp mà chúng ta thấy là cái lượng cổ tức của chúng ta quá lớn tức là cái lượng mà cổ cổ phiếu bằng tiền mặt đó, quá lớn thì cái việc mà sau khi chia nó nằm ở đây chẳng hạn đấy mà nó rơi nó rơi xuống nó rơi xuống đây một vài cổ phiếu nó sẽ rơi xuống tít thế này nữa là chúng ta đang lãi trở thành thua lỗ ở trường hợp này thì nó ít hơn nhưng chúng ta có thể biết cái điều đó vậy nhà mình có nắm rõ được điều này không ạ nhưng mình có nắm rõ được điều này không ạ anh chị em nắm rõ được điều nào thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là việc của chúng ta hiểu rõ cái điều này thì nó sẽ giúp chúng ta chỉ một lần chúng ta gì ạ chúng ta sẽ không bị mắc tại vì chúng biết rằng là anh chị em chia cổ tức có những cái cổ tức cổ phiếu nhưng chúng ta sẽ xem lại một vài cái cổ tức anh chị em sẽ thấy là cổ phiếu sẽ tiếp tục có thể chạy chúng ta lấy một vài cổ phiếu khác đây anh chị em thấy rằng đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu FPT Đấy, FPT chia 15 phần trăm đúng không FPT chia 15 phần trăm chẳng hạn đây nếu chẳng hạn đây là những cái thời điểm nó chia được đợt này à, chúng ta sẽ lấy giả sử chia đợt này khi mà chia đợt này FPT có thể tăng phiên này Đấy, nếu tăng phiên này chẳng thế thì gần như hôm nay chúng ta sẽ là gần như là nó sẽ quay trở lại bị giảm điều chỉnh một chút nhưng về cơ bản FPT có thể nó sẽ tiếp tục tăng một hai phiên nữa hoặc là ba phiên nữa thì cái việc mà cái cổ tức của chúng ta cũng như là cái lượng cổ phiếu cũ mà chúng ta chưa bán nó có thể tạt ra lợi nhuận khoảng 20 phần trăm Đấy, 15 20 phần đường này thì chúng ta bán ở trên phần phần khoảng độ 15 20 này thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ lấy đã được lãi toàn bộ cái phần cổ tức thì trong trường hợp cổ tức sau này nó bị rơi xuống đâu đây chẳng hạn đấy là 75 chẳng hạn thế thì thực tế chúng ta vẫn gì ạ vẫn có phần lợi nhuận ở trong cái phần cổ tức đó bởi vì chúng ta đã lấy lại toàn bộ số vốn ban đầu chúng ta rồi chúng ta đã lấy toàn bộ cái số vốn và chúng ta đã đã có tức là chúng ta bỏ tiền chúng ta có đi ạ anh chị em nghe rõ không ạ hello tại vì đây là cái mic cái um, micro mới nhưng có thể không biết là chúng ta nghe rõ không ạ nếu bạn nghe rõ thì comment số 3 đi ạ anh chị em nghe rõ thì comment số 3 đúng không còn ờ, không nghe rõ thì chúng ta comment số 4 Đấy. thế để cho chúng ta biết rằng là nếu cái điều này không nghe rõ là lỗi của chúng ta đúng không nên chúng ta thấy rằng là ở đây sẽ có rất nhiều anh chị em tham gia rất nhiều anh chị em thấy rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra tất cả những cái ờ, điểm mua điểm bán ở trong điện này thì chúng ta cần phải nắm rõ được ở đây bao nhiêu anh chị em còn khoảng độ 50 phần trăm tiền mặt ạ chúng ta sẽ sẽ hiểu đơn giản là về cổ tức thì chúng ta đã nắm rõ được chưa ạ tại vì vừa tới tới đây sẽ có một vài các cổ phiếu chúng sẽ nói về các cổ phiếu chia cổ tức các anh chị em có thể chia gửi cho Dũng là những cổ phiếu chia cổ tức trong thời gian tới như là ACB này còn gì nữa ạ sẽ còn bao nhiêu ngày anh chị em có thể thống kê cho Dũng một vài cổ phiếu có cổ tức đấy ạ có cổ tức để xem là chúng ta nên giữ hay không giữ ạ đúng không ạ nên giữ hay không giữ thì anh chị em có thể đưa ra một vài các cổ phiếu thì Dũng lấy một vài các cổ phiếu ACB đi ạ ACB nếu ACB nếu ACB chạy nước rút và tăng tốc như này thì cái việc mà chia cổ tức theo anh chị em có nên giữ hay không ạ tức là nó đang tăng tốc này chạy nước rút ở trên này có thể nó sẽ tăng khoảng một hai phiên nữa thì việc mà chúng ta chia cổ tức với những cổ phiếu này có lợi thế cho chúng ta hay không ạ anh em tự comment đi ạ nếu chúng ta phân tích đơn giản đấy ạ nếu chúng ta chia cổ tức như thế chúng ta có lợi thế hay không đúng không tại vì nó tăng tốc và chạy nước rút rồi sau đó thì có thể khi thị trường một thời gian nữa nó điều chỉnh thì toàn bộ cái số cổ tức bằng tiền mặt đó, bằng bằng cổ phiếu chúng ta anh chị em là nhớ cái số cổ tức bằng cổ phiếu chúng ta nó bị lỗ nó không phải là giá mà chúng ta đang chia ngày hôm nay mà nó bị rơi xuống thấp hơn cái giá đó nên đấy chúng ta gì ạ lại có thể có những cổ phiếu chúng ta cần phải bán trước cổ tức nhưng nếu chúng ta bán một cách gì ạ bán ra rất nhanh thì chúng ta sẽ gì ạ mất cổ phiếu đúng không nhưng ở đây cái câu chuyện là bà chia 25 phần trăm nếu cổ phiếu chia 25 phần trăm thì trong trường hợp chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn chạy nước rút thì cái giai đoạn cuối của chu kỳ nó không còn tăng nhiều nữa cái giai đoạn cuối của chu kỳ nó không còn nhiều nữa nên có thể sau 90 ngày cổ phiếu về thì lúc đó cổ phiếu gì ạ sẽ gì ạ sẽ bị sẽ gần như là chúng ta đang bị lỗ rồi đấy cái điều này chúng ta sẽ hiểu một cổ phiếu thứ hai chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu ạ như SSI SSI thì thấy một bạn nào bảo tiền mặt thì tiền mặt thì chúng ta vẫn chả sao cả tại vì những cổ phiếu tiền mặt SI đang chạy nước rút anh chị em nhớ đây này học nó chạy nước rút này đấy chạy nước rút thường thì quá trình khi nó đạt đỉnh nhiều lúc là nó cần phải tích tái tích lũy mất dành nhiều thời gian nên nhiều anh chị em sẽ gì ạ thấy là cổ phiếu SI mà chạy nước rút có khoảng trống này đến vùng này là gì ạ chúng ta nên giữ cổ tức không ạ một phiên nó tăng anh chị em nhớ này một phiên tăng hai điểm thì bằng cổ tức bao nhiêu phần trăm ạ một phiên tăng hai điểm bằng cổ tức bao nhiêu phần trăm ạ nếu nó tăng hai điểm chúng ta bằng cổ tức bao nhiêu phần trăm nào thì comment nhá anh chị em comment nhá và anh chị em nhớ like cho Dũng like chứ đúng không đúng không 20 phần trăm hai điểm mà 20 phần trăm thì bây giờ chúng ta ăn cổ tức hay là ăn số điểm ạ anh chị em thích của ai ăn cổ tức là 20 phần trăm hay là thích ăn cái số điểm mà cổ phiếu mà nó chạy bởi vì chúng ta là những người đầu cơ đúng không chúng ta là những nhà đầu cơ nên chúng ta cần là cần gì ạ à? cần tiền chứ không phải là cần gì ạ à? cần oai cần là kiểu như là ai cũng nói là em thích ăn củ tức vậy từ trước đến nay ai thích ăn củ tức hay là ăn thích nhá bây giờ chúng ta lại comment này từ từ trước đến nay anh chị em phần lớn chúng ta là ai đã từng là thích ăn củ tức hơn là thích ăn tức là chúng ta kiếm được tiền lợi nhuận từ củ tức hơn là kiếm được trận về tranh lệch giá nếu có thì comment cho số 4 tại vì Dũng biết là sẽ có tức là chúng ta chỉ mong muốn là kiếm một tức còn giá cổ phiếu nó lên xuống không quan trọng comment các à, ờ, đấy đúng không đấy có nhiều mà tức là cái bây giờ rõ ràng là gì ạ à? 50% cổ tức nó chỉ có 5 giá thôi với Vinamilk mà 5 giá cổ tức thì chúng ta được bao nhiêu đâu ạ anh chị em thấy chưa nên chúng ta biết rằng là cái cổ tức nó chính là lấy thịt chúng ta chúng ta tự xẻo thịt để chúng ta chén đúng không có phải chúng ta tự xẻo thịt để chúng ta chén không có phải không ạ <laughs> vậy tự xẻo thịt để chúng ta chén không ạ nên rõ ràng là gì ạ chúng ta phải hiểu rằng là ăn phải ăn chênh lệch giá giá giá nó đang ở đâu và chúng ta phải ăn chênh lệch giá đúng không tư duy mà học mà bây giờ chúng ta thấy nhiều người vẫn còn mơ màng ăn cổ tức bây giờ tiếp tục này thử như vậy nếu một cái cổ phiếu giá 100 anh chị ạ một cổ phiếu giá 100 mà cổ tức cổ tức mà nó chia cho mỗi năm là 50 gì ạ 50 phần trăm thì liệu chúng ta thấy là lợi nhuận của chúng ta một năm là bao nhiêu ạ cổ tức nhá là 50 phần trăm một năm và giá cổ phiếu là 100 anh chị em thấy mọi thứ Dũng đưa ra nó đơn giản đơn giản giống như là các bạn lớp 5 lớp 4 chúng ta cũng thể học được đúng không có phải lớp 4 lớp 5 nó còn còn biết hơn cái này đúng không ạ có phải không ạ nhưng có nhiều người người ta còn không biết cái điều này mà người ta vẫn đi đầu tư chứng khoán thế mình lạ chứ đúng không Dũng nói điều này có thể các anh chị em thấy không vui những ai không biết điều này comment cho Dũng số 4 đi comment số 4 đi giá cổ phiếu thậm chí là giá cổ phiếu đến 150 vẫn ăn cổ tức đúng không vẫn mong muốn ăn cổ tức vậy cái lợi cổ tức chỉ một hôm nó giảm cho 10 phần trăm là đã biến mất rồi đúng không đấy chúng ta sẽ biết rằng khi mà chúng ta không hiểu điều này nên chúng ta biết rằng làm sao mà chúng ta có để nên hôm trước có một bạn ấy bạn bảo là Dũng bảo 400 phần trăm hay là 600 phần trăm hay là 800 phần trăm thì bạn ấy sẽ thấy là ghê quá bạn ấy tìm ra mọi cái ngõ ngách là một là rủi ro quá vậy bao nhiêu anh chị em nếu hôm trước mà được học cái gì ạ cái công thức mà để tạo ra lợi nhuận của Dũng có thể là 50 100 vài trăm phần trăm nó có rủi ro không ạ nếu anh chị em nghĩ nó rủi ro thì ghi rủi ro còn anh chị em bảo là không rủi ro hay là nói là an toàn đấy ạ một là an toàn phí an toàn ai là rủi ro thì cho rủi ro nếu anh chị em nó biết cái công thức đó thì comment nhé tức là để làm sao có lợi nhuận đó, nó cao đó. 500 phần trăm nghìn phần trăm cũng được quan trọng là chúng ta cần phải có một chiến lược chiến thuật giống như đánh nhau đó. chúng ta biết rằng là đánh trong đánh nhau đó, cái ông Tào Tháo ông gì ạ rất ít quân mà ông đánh được ạ viên thiệu quân thì nhỏ nhưng đánh tại vì viên thiệu là quân ô hả không đoàn kết đúng không chúng ta cũng giống như vậy thôi ạ bọn big boy nó là bọn gì ạ nó là gì ạ nó giống như tào tháo nó có chiến lược tào tháo là một người gì ạ có đầy đủ về chiến lược về tầm nhìn về mọi thứ nhưng chỉ vì gì ạ ông đa nghi quá bởi vì thời đấy là ông phải đa nghi còn bây giờ thời này chúng ta nên đa nghi không ạ anh em thời này chúng ta có đa nghi không ạ với thị trường chúng ta phải đa nghi không ạ chúng phải xem bọn nó nói gì đúng không mà nó làm gì để chúng ta gì ạ xử lý chứ bây giờ nghe một cái ông ở ngoài kia ông nói là cổ phiếu này ta ghét này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm ngân hàng tuyệt vời lắm chúng ta thấy rằng định giá của một loạt các ngân hàng mới hôm trước định giá khác bây giờ thị trường nó lên bắt đầu đưa ra một loạt các báo cáo về định giá ngân hàng cuối cùng là bây giờ tại sao họ lại được lại phải đưa ra báo cáo định giá tại sao họ phải làm như vậy anh chị em biết chưa đố anh em biết tại sao họ làm như vậy họ trước họ đưa định giá khác bây họ đưa định giá khác và mỗi cổ phiếu lên thì chúng ta thấy là họ lại định giá khác và đặc biệt là các cổ phiếu tăng trưởng tăng chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu tăng trưởng tăng rất là mạnh và phần lớn chúng ta thấy rằng là họ bắt đầu các hệ thống bắt đầu định giá liên tục đầu tiên là định giá là bao nhiêu định giá 50 sau đó định giá 70 sau thời gian nó tăng nữa là định giá 100 và cứ định giá định giá liên tục cái câu chuyện đó là gì ạ bởi vì chúng ta không đo lường được cổ phiếu nó mang tính đầu cơ anh chị biết lúc thị trường đi lên thì gà con gà di gà nào trở lên hết cổ phiếu nào trở lên cổ phiếu lỗ còn lên còn nói là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu nó lãi đúng không tất cả cổ phiếu đều lên hết nên lúc đấy là gì ạ phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản vứt hết vậy ai cho thấy rằng sau khi mà thị trường chạy nước rút thì tất cả phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản đều là vứt vào sọt rác hết thì hãy comment nhé comment số 3 đi tất cả phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật thường ở giai đoạn chạy nước rút đều là vứt vào sọt rác hết đúng không mấy ông cơ bản định giá đều sai hết luôn mấy ông kỹ thuật đưa ra mới cái đường chỉ báo lúc tôi ông tôi cũng vứt vào sổ rác hết còn mấy ông F0 thì chả biết gì lại thành công wow, câu chuyện rất là buồn cười còn mấy ông gì ạ à, đầu tư nhiều năm lâu năm thì là thất bại hoặc là lãi chỉ là bao nhiêu bởi vì sao bởi vì họ mười vài lần trước họ bị thị trường nó đánh cho gục tơi bời đúng không họ làm cho tơi bời gục ngã tơi bời nên dẫn đến là lo lắng sợ hãi đúng không làm sao mà đừng đủ trình độ lãi 500 phần trăm nữa chỉ đơn giản thôi ạ trong đầu tư trong kinh doanh tại sao lại có phạm nhật vượng kiếm bằng bao nhiêu tỷ USD đúng không cùng là bất động sản ông phạm nhật vượng kiếm bao tỷ USD cùng là hòa phát cùng là thép hòa phát nó hơn hẳn bao nhiêu công ty gì ạ HSG NKG đúng không nên nếu chúng ta để so sánh thì nó vì ạ à, tất cả hệ thống đầu tư nó phải có sự thông minh vượt trội đó là lãi kép đó là tỷ lệ đòn bẩy đó là gì ạ à? vòng quay ba cái đấy nếu chúng ta hiểu rõ về chúng ta mạnh về mảng gì chúng ta biết vòng quay ra sao nếu anh chị em bây giờ đầu năm đến bây giờ chúng ta chỉ cần lãi khoảng độ 60 phần trăm thôi sau đó chúng ta gì ạ à? giảm dần tỷ trọng hết lợi nhuận thì đầu tiên là giả sử đây chúng ta thôi ạ à. còn bây chúng ta chưa nói về cái câu chuyện sau nếu anh chị em lãi chỉ cần 60 phần trăm chúng trước còn nói nhiều 60 phần trăm chúng ta cắt toàn bộ gì ạ à? gốc đi cất toàn bộ lãi đi nửa lãi đi chỉ cho khoảng 50 phần trăm lãi chạy rồi ạ 50 phần trăm ở sự chúng ta có một tỷ lãi được một tỷ nữa đúng không cất một tỷ đi một tỷ rưỡi đi cho một 500 chạy 500 ạ à. 500 triệu ấy, để để đầu tư vậy 500 triệu để đầu tư anh chị em biết rằng là trong giai đoạn cuối các cổ phiếu đầu cơ nó tăng rất mạnh thì 500 triệu đó có thể nếu anh chị em không bị áp lực nhé anh chị em không bị áp lực thì 500 triệu đó chúng ta có thể có được một tỷ trong thời gian rất ngắn giống như cổ phiếu gì ạ anh chị em thấy cổ phiếu vừa rồi cổ thời cổ phiếu gì khi mà Dũng chia sẻ nếu không bị áp lực thì chúng ta đã có một lợi nhuận lớn đúng không ạ cổ phiếu gì ạ tại vì cái cổ phiếu dũng có nói một số các bạn đó là gì ạ chỉ đầu tư khi mà không bị áp lực flc không bao giờ có trong danh một của dũng đúng không đấy chúng ta thấy không tất cả những ai trong group trong nhóm đều biết hết mà thậm chí là dũng cũng đã nói trên thị trường rồi nhưng phần lớn chúng ta vẫn đang sợ hãi đúng không lo lắng làm sao dám mua được mua xong lại bán hôm trước đấy ạ một vài ông mua gì ạ MBB Dũng đưa ra cái điểm mua MB sau được vài hôm bán ra hết nôn ra hết đến lúc này thì hôm nay thậm chí là hôm nay ai hỏi là mua SBS comment ạ có mua thầy ơi có mua SBS được không có comment cái comment số 4 đi ạ <coughs> có comment cái nói sự thật đi chúng ta nói sự thật đi tại vì dũng được nhiều người hỏi mà đúng không đấy làm sao mà có thể chiến thắng được thị trường nếu mua bốn mai nó rơi sàn mai có thể đầu phiên tăng ngày kia có thể đầu phiên tăng nhưng nó rơi sàn hết đấy. trong chiến lược nó là như vậy nên cái câu chuyện này còn gặp rất nhiều đúng không còn rất nhiều anh chị em có thể mắc phải cổ phiếu đó đấy hôm nay à, ai vào VCS VCS ạ VCS Vecoton mua xong thì anh chị em biết là Dũng đã nói câu gì phía sau không ạ mua xong DGC cũng thế anh chị em nhớ Dũng nói câu gì phía sau ạ bất cứ một cái hệ thống nào Dũng đều nói là cắt lót đưa ra vị thế mua bao giờ cũng phải có vị thế cắt lót cắt lót nếu vi phạm còn cái xác suất để thành công rất là cao nhưng phải có vị thế cắt lo và tại sao lại biết cái điều này anh chị em nhớ nhìn cho này đây tất cả những cổ phiếu DGC này. anh chị em nhìn thấy không ạ điểm nhấn khối lượng lớn tích lũy test bùng nổ bao nhiêu anh chị em biết trong cổ phiếu này nếu mà không cần nói anh chị em cũng biết là tự mua được ạ à tự mua được không phải ai bảo cả và chúng ta có thể mua số lượng lớn có để comment này. thế thôi bởi vì chúng ta không hiểu về bản chất nó chúng ta sẽ không bao giờ dám mua nhưng ở đây câu chuyện đây này lại câu chuyện thứ hai này với thị trường lớn nó thì chúng ta đang lãi cổ phiếu rất là lớn ở ngoài kia như là MBB, ACB đúng không thì chúng ta cứ để cho nó chạy đi nếu bây giờ chúng ta mở cái số lượng cổ phiếu này mua lớn thì nó lại tăng margin lên đúng không lại tăng margin lên khi mà margin tăng lên thì rủi ro lại tiếp tục diễn ra và đó là lòng tham rất là lớn nên anh chị em nhớ là Dũng bảo là anh chị em mua số lượng vừa đủ thôi bởi vì anh chị em khi mà chúng ta đang có này ACB đang vẫn còn tiếp tục tăng này MBB đang tăng như vậy này đúng không một vài cổ phiếu khác kể cả Techcombank đang tăng như vậy chúng ta có cơ cấu ra để chúng ta mê VCS không ạ theo anh chị em có nên cơ cấu bán hết ra để mua VCS không ạ điều đó là rủi ro rất là cao đúng không điều đó rủi ro rất là cao bởi vì anh chị biết rằng là rủi ro bởi vì ngày mai những cổ phiếu nó vẫn còn có khả năng chạy 7% 10% trong khi đó VCS thì chúng ta mua T4 nó mới về nên anh chị em là nếu chúng ta bán người kia mà chúng ta tăng quy mô của DGC VCS ra thì rõ ràng là gì ạ chúng ta sẽ gặp rủi ro bởi vì thị trường nó nó chạy nó rút khi nó rơi nó rơi rất là mạnh đúng không rơi rất mạnh nên Dũng muốn bảo anh chị em là hãy bán dần tỉa cổ phiếu ra tỉa cổ phiếu ra bởi vì nó không bị áp lực không bị áp lực anh em nó không bị áp lực nên chúng ta phải bán tiền và khi chúng ta bán tiền margin chúng ta giảm dần rồi margin giảm dần rồi còn việc mà chúng ta mua một lượng nhỏ để chúng ta cảm nhận thị trường như nào ông Mark Mini ông nói này khi mà một người bạn của ông đó mà ông đã lãi được 200 phần trăm rồi thì ông muốn nghỉ ông muốn chơi nữa ông muốn chơi nữa thì người bạn bảo ông là tại sao lại phải nghỉ bảo vì đã đạt được lợi nhuận 20% nữa nhưng ông nói là thị trường vẫn còn tiếp tục lên tại sao lại nghỉ thế thì ông lại tiếp tục quay trở lại mà ông đã lãi được thêm hơn 200 nữa tức là trong năm đó ông lãi được 500 vậy chúng ta cũng đang một số anh chị em đặc biệt là anh chị em đã theo dõi viên Dũng học viên Dũng trong đó có bạn là Trương Văn Toàn Ồ, đây bạn Trương Văn Toàn. À, Trương Văn Dần ạ. À. Ok, tại vì à, bạn rất ấn tượng. À, bạn thì à, chưa học chương trình của Dũng, nhưng à, bạn thử bạn theo dõi Dũng là rất là lâu. Tại vì Dũng à, rất ấn tượng bạn. À, thì bạn thử comment cho mình là lợi nhuận của bạn được bao lâu ạ? Lợi nhuận ạ. Tỷ lệ lợi nhuận có thể comment được không ạ? Chúng ta chia sẻ một chút không sao ạ Tại vì mình cũng thấy là bạn đã gì ạ, theo dõi rất là dài còn không biết là bạn có ứng dụng đầy đủ hay không nhưng chúng ta cần chia sẻ nhé ok có chia sẻ cho anh em chúng ta cứ chia sẻ tạo động lực để chúng ta biết rằng là không nhất thiết phải theo những chương trình mà Dũng gì ạ đào tạo đúng không không nhất thiết chỉ cần theo những video và Dũng chia sẻ này Dũng tin chắc là chúng ta cũng học được rất nhiều học được rất nhiều đấy ạ ok bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng là thị trường đang tăng rất là mạnh tất cả cổ phiếu Dũng tin chắc là đang chạy nước rút nhiều cổ phiếu thì việc trong thời gian tới thị trường điều chỉnh mà chúng ta đang giữ margin ở mức cao hoặc là chúng ta lại mua thêm cổ phiếu vị thế mới đang ở mức cao thì anh chị em biết rằng là mọi thứ sẽ diện có thể sẽ gặp những vấn đề rắc rối đấy phải nói là rắc rối nên đã có lợi nhuận từ gì ạ những cổ phiếu đang có chạy nước rút thì hãy để mau chóng sơ tán sơ tán dần anh chị em nhớ này đây là những cổ phiếu anh chị em có thể mua đấy cái cổ phiếu này Dũng nói đây điểm mua một số anh chị em ai đã mua điểm này comment cả đây nếu mà mua đây là một hệ thống SI đang chạy nút rút giảm dần công Techcombank vẫn đang trong quá trình chuẩn bị bước vào một giai đoạn cuối của chu kỳ ai đang nắm giữ hàng thế bắt đầu chuẩn bị đón một cái đoạn cuối nốt tiếp trước kỳ kết thúc ai nắm giữ ạ à? Dạ. ACB đang tăng tốc ở đoạn cuối chuẩn bị chia cổ tức ạ à? nhưng chưa thể phân phối chưa thể bùng nổ hết được có thể điều chỉnh như nó gì ạ à? nó vẫn còn đoạn cuối này các cổ phiếu dòng dầu khí thì chúng ta biết rằng là nó sẽ có thể hình thành cái vai bên này sau khi đợt được tới điều chỉnh thì đây cổ phiếu dòng dầu khí sẽ là một trong những cổ phiếu thực sự hấp dẫn MB cũng đang ạ? chạy nút rút đúng không đã có khoảng trống chạy nút rút rồi chả có lý do mua điểm này cả. không có bất cứ lý do có khoảng trống chạy nước rút thì cái gì ạ cơ hội để cho các nhà đầu tư rồi đầu tư trong đoạn này không có cơ hội để cho các nhà đầu tư ở vùng này không có Dũng chỉ muốn nói ở đây đó là cổ phiếu này vẫn đang trong quá trình chạy nước rút và hãy theo dõi sát những diễn biến phân tích thậm chí là phân tích trong giờ của DVD đúng không ạ Dũng sẽ phân tích những cái điều này trong giờ nếu cổ phiếu có thể để cho chị em thấy rằng là những cái phần này Dũng sẽ phân tích thật kỹ trên cái up public thị trường Dũng biết rằng trong đó Dũng cũng sẽ giao dịch Dũng cũng cần bán ra nhưng Dũng làm sao để cho chúng ta nhìn được những cái gì ạ cái cách để chúng ta thấy rằng là thị trường đang như nào nhưng tuy nhiên thì những cổ phiếu đấy thì nó để phân phối ấy. ai đã biết rằng là, là phân phối trong VSA biết comment số 3 trong VSA nó phân phối nó phải phân phối rất là mất nhiều thời gian đặc biệt các cổ phiếu blue chip nhưng chúng ta gì ạ à, hãy thoát ra khi cổ phiếu đạt đạt đỉnh chạy nước rút và để dành tiền đó quan sát cho bọn nó đánh nhau chán đi ạ à, cho bọn nó chiến đấu chán đi à, để chúng ta gì ạ đứng ngoài xem là thằng nào khỏe hơn chúng ta mới mua vào đúng không thì còn một vài cổ phiếu nó cũng có điểm nền đúng không có những cổ phiếu nó có điểm nền rất là đẹp thì chúng ta mua vào đấy hôm nay điểm nền đẹp mua vào đúng không hay là chúng ta thấy là những cổ phiếu D kinh đô hôm trước chúng ta đã mua ở đây thì có này chúng ta thấy là nó vẫn còn tiếp tục tăng Vinamilk cổ phiếu tạo đáy đây Vinamilk này tạo đáy và đang có dấu hiệu hồi phục đây gọi là sóng hồi Đấy. ngày mai Vinamilk hồi nó có sóng hồi đấy thế thì những cái cổ phiếu như vậy Dũng không muốn anh chị em tham gia ở trong đoạn này bởi vì ở đây rõ ràng là chúng ta giảm bớt tỷ trọng lãi nhiều theo Dũng thì đã lãi nhiều rồi tội gì phải gì ạ phải phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng làm gì đúng không tại vì Dũng đã nói với anh chị em rằng là đầu tư theo thì chúng ta sẽ phải theo đến cùng còn lúc mà Dũng bảo mua thì anh chị em cũng mua bây giờ lúc mà bảo bán anh chị em vẫn giữ lại thì không biết là lỗi tại ai nữa tại vì cái này là Dũng hướng dẫn cho chúng ta cách nhìn ra đúng không giảm dần này nên một vài hôm nữa cổ phiếu vẫn chạy đúng không cổ phiếu vẫn tiếp tục chạy đúng không cổ phiếu vẫn tiếp tục chạy thì chúng ta thấy tuyệt tiếc thì tất cả cái điều này SHS đang vẫn tiếp tục đây là đường dây xe lửa này tiếp tục chạy nốt chu kỳ Đấy và chúng ta đã thấy rằng là phân phối thứ nhất này đây là phân phối thứ hai đây là phân phối thứ hai và chúng ta chỉ có khoảng hai ba bốn phân phối nữa là nó sẽ có những đợt biến động rất lớn nha hai ba bốn nữa trong một xu hướng thị trường đi lên đầu tuần thì tăng cuối đi lên ạ à. đầu tuần thì nhẹ cuối tuần thì tăng trong xu hướng thị trường đi lên đầu tuần thì biến động nhỏ cuối tuần thì tăng rất mạnh đấy một bạn có hỏi là theo anh chị em có nên mua cổ phiếu này không nữa không ạ anh chị em comment cái ạ anh chị em nào biết từ comment cái ạ có nên mua được không ạ anh chị em có mua không ạ thì comment cái không đúng không thế bây giờ hỏi là tiếp tục này nếu mà giả sử mua mua nhá thì liệu T4 có lãi không T4 ạ cái khả năng T4 có lãi là cao hay thấp ạ T4 nhá anh chị em nhớ nhìn tích lũy nhìn cái lãi là cao hay thấp ạ có đúng không không mua nhưng khả năng T4 có lãi nhưng vẫn bảo không mua có gì có gì ấy không ạ T4 chúng ta về có thể vẫn lãi và lãi thậm chí là lãi rất là cao nhưng lại bảo mua thì không mua đúng không bởi vì như thế này anh chị em biết rằng là khi mà cổ phiếu à, Techcombank đấy cổ phiếu nó, nó tăng tăng tốc này đây nó tăng tăng tốc này thì những cái đợt tăng tốc như này nó đang đi lên này nó không có điểm mua đây là điểm mua gì đây này đây mới là điểm mua này tại vì trên cái nền này cái độ rủi ro cắt 4 phần trăm cắt 8 phần trăm nó sẽ dễ hoặc là chúng ta có thể mua thêm điểm này còn đến lúc này bắt đầu nó tăng tốc rồi thì dù là chúng ta mua điểm này nó đúng chăng nữa thì đây mới là điểm mua sai bởi vì nhiều lần chúng ta mua ở đây ở điểm này có thể cổ phiếu sẽ bị rơi rất là nhanh chỗ này Đấy. cái khả năng T4 là cao như giữa rủi ro và lợi nhuận thì rủi ro nó cao nên sẽ không khuyến nghị anh chị em có hiểu không bạn à, Đức Nobi ạ bạn Đức Nobi có nắm được chưa ạ đấy thế thì ở đây chúng ta thế này khi mà chúng ta đến một ngày nào đó buổi sáng thị trường tăng tăng tăng tăng khủng khiếp luôn ạ tăng hai phần trăm ba phần trăm năm phần trăm và rất nhiều phần trăm sau đó buổi chiều chúng ta sẽ bị chóng mặt hoa hoa mắt chóng mặt nhưng không sao cả hôm sau lại tăng tiếp hôm sau lại tăng tiếp và tiếp tục như vậy nên những điều này chúng ta sẽ phân tích kỹ phân tích kỹ chi tiết ở trong đoạn tới bởi vì Dũng biết rằng là châu chậm thì uống nước đục nhưng Dũng mong đúng là châu chậm vẫn có nước để uống đúng không tại vì trong giai đoạn này kiểu gì cũng sẽ có gì ạ các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh nên anh chị em muốn được Dũng phân tích kỹ các cổ phiếu đầu cơ thì hãy theo dõi chi tiết vào buổi sáng ngày mai đúng không buổi sáng ngày mai Dũng sẽ gì ạ gửi đến anh chị em nhưng với điều kiện anh chị em nếu anh chị em mua thì chỉ dành khoảng độ 30 phần trăm lợi nhuận để mua thôi ạ được không để vì trong đầu cơ này rủi ro và lợi nhuận theo nguyên lý đó tức là rủi ro nó rất là cao lợi nhuận nó gì ạ nó cũng là cao nhưng chúng ta giảm bớt cái gì ạ giảm bớt cái sự kỳ vọng để chúng ta tông lên lên hãy bán bớt thì ạ bán bớt cổ phiếu những cổ phiếu đang tăng tốc như là gì ạ ngân hàng chứng khoán giảm bớt tỷ trọng và dành khoảng 30 phần trăm lợi nhuận có được để anh chị em đầu tư tiếp còn nếu chúng ta làm sai thì anh chị em đặc biệt là hơn 1.600 anh chị em có mặt ở đây làm chứng đúng không ạ làm chứng đúng không tại vì mong rằng là khi mà anh chị em đợt này mà có tiền đó đấy đầu tư mà có tiền kiếm được tiền trong đoạn này thì Dũng nghĩ rằng là đằng nào cũng phải học thì lấy số tiền đấy mà đi học vì không học không thành công được không học không tự do tài chính được không học không thể phát triển được trừ khi chúng ta tự nghiên cứu và đa phần chúng ta tự nghiên cứu thì cũng phải trả giá rất là đắt như Dũng Dũng hai lần phá sản nên cái việc mà phải trả giá là một cái trong những cái mà tất cả nhà đầu tư mới đều phải trả giá nhà đầu tư mới đều phải trả giá đều phải mắc sai lầm rất là lớn đặc biệt là f0 nên khi mà chúng ta đã đầu tư số tiền lớn mà lại không có kiến thức thì trong đoạn này chúng ta kiếm được tiền và chúng ta biết rằng là tới đây khi Việt Nam đang bước vào thị trường mới nổi đó, thì chứng khoán là một điểm kho vàng kho kim cương chứ không phải kho báu á, kho vàng kho kim cương nếu chúng ta có gì ạ có cuốc có sẻng có gì ạ? các dụng cụ sắc bén thì chúng ta có thể trở thành tỷ phú còn nếu ngược lại giống như bitcoin ấy, bitcoin vừa rồi ấy, khi mà dũng cảnh báo thì cũng có rất nhiều anh chị em gì thấy rằng là mày biết gì về bitcoin mà phân tích bitcoin bitcoin đây là điều chỉnh để mua tiếp ạ đúng không nhưng bây giờ chúng ta biết không biết bitcoin bây giờ dũng không quan tâm nó nữa nhưng bây giờ bitcoin bao nhiêu anh chị em có thể comment rồi thị trường tới đây thôi bắt đầu hưng phấn lắm ạ nhà nhà người người bắt đầu nói về gì ạ cổ phiếu Dũng theo dõi rất nhiều diễn đàn anh chị em bắt đầu nói về cổ phiếu ngân hàng chứng khoán rất là vui và tới đây là chúng ta lại sẽ còn một vài các cổ phiếu khác nữa Đấy, tới đây một vài cổ phiếu khác nữa nên Dũng tin chắc là anh chị em sẽ còn nhiều kịch bản vui nữa thì uh, sáng mai Dũng sẽ phân tích về các nhóm cổ phiếu penny và hướng dẫn chúng ta cách để lựa chọn cách để theo dõi một vài cổ phiếu penny sau đó thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để phân tích thị trường đạt đỉnh các phân phối tại sao những cái điểm phân phối sẽ có những video các chủ đề như vậy Đấy, để hướng dẫn chúng ta có những kiến thức căn bản à, tất cả những kiến thức này cũng đã được học trong những khóa học của Dũng nhưng về trong khóa học thì nó sẽ được gì ạ à? nó sẽ được gần như một là chúng ta được học về lý thuyết hai chúng ta thực hành kỹ hơn và ba đặc biệt là chúng ta trải nghiệm theo đúng không trải nghiệm theo luôn ạ còn ở đây thì Dũng tin chắc rằng là kể cả hệ thống này đầu tư ở Mỹ xuất sắc luôn ạ tất cả anh chị em học từ Dũng ra đầu tư ở Mỹ lãi gần như là vượt trội luôn ạ thậm chí là nhiều anh chị em đi học ở đây học Dũng xong rồi vẫn đào tạo cho ở bên Mỹ luôn ạ nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ là ở Mỹ là nó phải là khủng khiếp nhất và nếu chúng ta gì ạ có cái trải nghiệm có những bài học kinh nghiệm thì Dũng tin chắc rằng chúng ta sẽ có rất nhiều cái gì ạ kết quả trong đầu tư ở, ờ, ở đây thì ờ, vì cái thời gian nó không cho phép nên Dũng biết rằng là nhiều anh chị em đang hỏi những cái cổ phiếu như DG HPG có thể tiếp tục tăng hay không chạm đấy những cổ phiếu HPG chạm thế với cái việc mà đang giao dịch như này thì có thể nó sẽ cố gắng kéo nốt tại vì chưa hết được tôi sẽ kéo nốt nhưng thực tế chúng ta thấy là tiếp tục thị trường chưa kết thúc thì nó có tiếp tục kéo nốt Đấy, một vài cổ phiếu PVS này những điểm mua sớm thì có thể đến vùng này bắt đầu nó tung được khối lượng như này thì khi mà thị trường mà nó chạy nước rút thì có thể bọn này nó sẽ cố kéo chạy nốt chu kỳ cố kéo chạy nốt chu kỳ nhưng với cái nhóm ngành gì ạ ngành uh, dầu khí trong đoạn này thì chúng ta cũng là một ẩn số thì ẩn số này tới đây sẽ như thế nào thì anh chị em sẽ được Dũng chia sẻ trong thời gian tới thì uh, mỗi một cái đợt này hôm qua là tối hôm qua chỗ cái khu Dũng đang ở quê thì mất điện hôm nay là lắp luôn pin năng lượng mặt trời để phục vụ anh em Đấy, Dũng đang bắt đầu triển khai luôn lắp pin năng lượng mặt trời để có thể là trong những buổi như này là chúng ta sẽ có thể tương tác với nhau thường xuyên hơn và Dũng sẽ cập nhật toàn bộ những thông tin tin tức đặc biệt là giai đoạn nóng nhất này nên anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh ngay ạ nhớ đăng ký kênh bởi vì khi anh chị em à, đăng ký kênh thì tất cả những cái chương trình cập nhật sớm nhất à, đặc biệt là nhấn chuông để anh chị em nắm đỡ được còn chương trình phái sinh thì hôm nay là ngày mùng 3 nếu không có gì ngày mùng năm Dũng sẽ thông báo và chương trình này nếu có học thì học liên tục để chúng ta sẽ Dũng sẽ tại vì bây chúng ta không thể nào đầu tư cổ phiếu đúng không đầu tư cổ phiếu một kênh là đánh lên xong đánh phái sinh lại đánh ngược lại hay là đánh theo chơi đầu tư theo kiểu như là chúng ta bị bị loạn trưởng thì chúng ta học để chuẩn bị cho cái quá trình kênh xuống thôi còn nếu mà học mà theo chúng ta là vừa long vừa sọt trên kênh trên thì Dũng tin chắc là chúng ta sẽ bị tàu hỏa nhập ma tàu hỏa nhập ma chắc chắn ok nên nếu học là chuẩn bị đấy ạ chuẩn bị cho quá trình mà kênh đi xuống vì chơi kênh đi xuống đầu tư kênh đi xuống thì sẽ thì ạ có thể chúng ta phân phối ở đỉnh chúng ta bán ra thì về cơ bản chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ vẫn giữ được cái khoản lợi nhuận khi mà cổ phiếu phái sinh nó lên theo giống như bitcoin nó giảm rất mạnh cho nên bật lên giảm rất mạnh thì lúc này dù là chúng ta gì ạ là những người mà kiến thức không nhiều nhưng chúng ta chơi đầu tư theo xu hướng thì chúng ta vẫn có tiền Ok một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn theo dõi thì vì trong đợt này thì Dũng cũng muốn rất là đào tạo rất nhiều các chương trình trong đó có khóa bí mật đầu tư cho anh chị em mới à, phái sinh cho anh chị em mới bắt đầu à, một cái chương trình khác nữa đó là đầu tư như một nhà vô địch thì tất cả những chương trình mà Dũng đào tạo trong thời gian tới nó là những chương trình mà Dũng tin chắc rằng là ở Việt Nam chưa có chưa ai dạy chưa ai làm nhưng kết quả thì anh chị em đo lường rồi <laughs> tất cả mọi cái và cái đo lường gần đây nhất đúng không đo lường đấy đây nhất không biết bạn hỏi gì ạ đấy là những cổ phiếu SBC SBC được không thầy chả hiểu sao được như nào mua bán thì chúng ta biết rằng là mọi thứ cần phải đo lường được không đo lường được thì là sẽ là thất bại một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt trong cái buổi tối hôm nay chúc chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và hẹn gặp lại chúng ta vào buổi sáng ngày mai sáng ngày mai Dung sẽ gặp lại anh chị em và các bạn để chúng ta sẽ phân tích về một nhóm cổ phiếu à, nhóm cổ phiếu trong thời gian tới tại vì bây giờ phân tích đỉnh thì có lẽ là chúng ta sẽ để buổi tối chúng ta sẽ phân, phân tích về phân phối còn phân tích về các nhóm cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta có thể theo dõi nhóm đầu cơ nhưng quan trọng là chúng ta lại phân tích về gì ạ cái nhóm cổ phiếu nào đầu cơ nó mạnh hơn thị trường Đấy. nhưng quan trọng nữa nó là gì ạ khi mà đầu tư thì Dũng cũng sẽ đưa ra cái NAV để anh chị em có thể đầu tư tránh tình trạng là chúng ta lại tiếp tục gì nâng cấp lên ạ à, tiếp tục gì ạ à, đang 100 phần trăm lại 200 phần trăm margin 300% margin thì sáng mai tầm khoảng độ 7 rưỡi 8 giờ cũng sẽ bắt đầu chương trình để tiếp tục gặp gỡ anh chị em trong cái buổi sáng ngày mai chúc anh chị em thành công xin cảm ơn